Xin ờ, chào mọi người nhé Hôm nay sẽ đi lắp cho ông anh cái camera và lại cái ờ, wi-fi. Ông anh làm trắng trại nhưng mà lại muốn cái camera không dây Chứ không muốn cái cam đồng bộ Ông anh ở đây ông muốn lắp ờ, bốn uh, mắt không dây Và sẽ sử dụng đến cái cam không dây của Viettel hai mao đây cái đường vào trang trại của của anh đây hôm trước kéo cái đường mạng kéo vòng qua bên kia vòng theo cái đường núi đường chân núi ở bên kia kìa hôm nay thì à, kéo sang cái trang trại thì phải à, sử dụng đến à, một cái wifi phụ với lại khoảng độ tầm 60 mét giây nữa Đấy lắp uh, trong trang trại là ba cái lắp ở ngoài uh, sân là một cái là bốn cái Đây à alo vâng vâng ở đây ờ, sẽ lắp cái ờ, wifi vào vâng mật vâng à ăn đi đây được ăn ăn vai nếu mà em hảo câu nguồn điểm muốn đi ơi ờ, dập đi ăn con cái liên quan bớ bớ cũng đi đi lên nhỉ bớ cũng đi đi lên nó phải ăn vai ăn vai đâu đâu bớ cũng đi đi lên ăn vai nhà này nhỉ ờ ờ liên liên cũng khó đấy mày rồi rồi tôi nghĩ là thấy cái đòn đi thôi rồi để có ra rồi ăn có mỗi đòn nó để cố đi đó rồi rồi có lại bữa đòn đi lên đó, em liên quan để phải định ăn thế này rồi ok <laughs> điểm là hơi

đây là cái con à, wifi phụ TP-Link đây dùng hai ổ cắm con TP Link này thì cài anh em đơn giản thôi nhé cài đơn giản ở trên này nó có cái mật khẩu này xong ờ, địa chỉ truy cập là tplink wifi net một không chín sáu bảy một không sáu không bảy Địa chỉ của nó là tp link wifi net hoặc là .0.1 anh em nhé. Mật khẩu độ dài 6 đến 10. kế tiếp qua này trang trại mật khẩu là bốn con sáu bốn bốn con tám a à, sáu tám bốn lần ok cho thấy thông wifi này sáu tám sáu tám giờ kiểm tra lại cái uh, wifi lan lại mật khó vai nên là chỉ là em giờ nó có mười ổ mà chị ừ, à ờ. nó ta còn nên thời tiết này sáng siếc thế này đi lắp như này thì anh em đầu tiên là anh em phải kéo cái wifi về nhá xong wifi phải khỏe phải khỏe để uh, sử dụng cái cam không dây cam nó sóng của nó yếu ấy thì cái lúc mà nó nó không không không nép không nép với lại là hay báo lỗi à, à mấy cái này bị mất chân <laughs> cái hạt di nó bị mất chân anh em ạ ở đây nó có 8 cái chân này nhưng mà lúc nãy bị mất cái chân thảo nào không được chân cái đường mạng này nó cũng quan trọng lắm anh em nhé anh em lắp cam không dây thì anh em phải lưu ý đây anh em thấy cái đèn chưa đang đèn màu cam bây giờ đèn xanh đèn xanh nó sẽ được anh em nhé đây đèn xanh hai đèn xanh nó được bây giờ mình sẽ test ở trên điện thoại lắp xong cái uh, wifi thì anh em thực hiện cài cam luôn nhé đấy ok rồi này test tốc độ xem nào ở đây anh em lưu ý nếu mà anh em không test được ấy, thì anh em sẽ cài nó bị sai hoặc là dây nó có bị vấn đề nếu anh test đủ đủ tốc độ thì nó là ok đấy 30 nhà này gói 30 mê này rồi bây giờ là đến camera hay lắp ở trong này hai chiếc anh em thay đổi kế hoạch này, lắp hai chiếc ở trong này lúc trước tưởng là lắp ba cái nhưng mà xoay được cho nên là anh đắp hai cái anh em cài cấu hình cho cái cam trước sau rồi anh em sẽ lắp lên để tránh trường hợp anh em quét các kiểu các mã của nó lại anh em lại phải trèo lên trèo trèo xuống tay của mình nó hay bẩn đấy anh em cho nên là phải ờ, dùng cái túi ni lông này để để che lại dưới thì anh em cho thẻ nhớ vào luôn nhé khay khay thẻ nhớ là anh em lôi cái mắt ở trên này đẩy cái mắt của nó lên đây nó có cái chiều của thẻ này xong rồi anh em cắm điện lúc nãy đi quên cầm ổ cắm tí lại phải đi mua anh em lắp cái cam không dây iMount này thì anh em chỉ cần tải cái phần mềm iMount ở trên CH Play hoặc là App Store xong anh em vào cài đặt theo hướng dẫn là được ở trên này nó có ở trong cái cam này nó có hướng dẫn này, này. đấy đây thẻ nhớ 32GB này của Hikvision này, này thẻ ship này anh ạ với cơ bản mấy cái cam chính hãng này nó không hay hỏng thẻ nhớ lắm mấy cái cam mà như kiểu cam Juicy ấy cam mua trên mạng ấy về rất là hay hỏng thẻ nhớ nhá rất nhiều khách bảo xuống sửa nhưng mà không có thời gian để đi sửa mấy cái đấy khi mà cái đèn này xanh rồi anh em thực hiện cấu hình cho nó nhá đầu tiên anh em kết nối đến wifi xong anh em bật cái định vị lên sử dụng phần mềm imao thôi anh em bấm dấu cộng ở bên góc tay phải bấm quét mã xong anh em tiếp theo bấm tiếp theo tí nữa cái wi-fi này sẽ phát một cái đây này cái ờ, một cái wi-fi bấm kết nối anh em kích đến cái mật khẩu của wi-fi mật khẩu là 4 lần 68 này bấm tiếp theo chỉ mất ờ, khoảng độ tầm 15 giây là xong cái thời gian này mà nó chạy càng lâu ấy thì nó chạy hết cái đến số 0 thì anh em phải kiểm tra lại mạng này anh em kiểm tra lại cái ờ, kết nối của wifi khi mà anh em đã làm xong hết mấy cái bước như này thì anh em sẽ ờ, đặt lên những cái vị trí nào mà đây đang thêm thiết bị rồi đây anh em đặt tên cho nó nhé cái định dạng ngày thì anh em là để DDMMI định dạng theo ờ, ngày tháng năm Đấy, ok cho anh em Đây là cái thứ nhất, đây là cái thứ hai này Đây là cái đế, đây là cái đế cam này chỗ này chắc phải dùng cái đế cam như này bởi vì nó hơi nghiêng ở góc trên này nó nghiêng nghiêng quá nhỉ xem xem cái vị trí này nó đặt được không anh em dùng thang anh em trèo lên nhé anh em kiểm tra xem cái hướng nào hoặc là góc nào nó đẹp đấy thì anh em sẽ lắp vào đấy tầm này thì nó hơi thấp nhỉ hơi khó này góc này nó không quay được hết chỗ này thì đẹp này góc cao này thì đẹp tầm này thì đẹp này cái gì có một cái thanh ngang như này bắn vào nó đẹp rồi cài tiếp con à, thứ hai anh em nhé anh em vẫn bấm vào dấu cộng đây quét mã em quét thôi bấm tiếp theo tiếp theo tí nữa hiện cái wifi thì anh em bấm kết nối vào là được kết nối trang trại này 68 68 68 cái dùng cái này anh em ạ làm cho nó đẹp thanh này ngắn quá xong rồi anh em anh em đặt tên cho nó đó đoạn dưới này thì nó lại thấp quá đoạn trên này thì khó bắn vào đây thì cái tầm này rất đẹp này thôi cho vào vị trí này cam tầm ở giữa là đẹp nhất chỗ này à, đầu này nó đẹp nhưng mà tàu này tầm này thì là vít được mỗi một ốc vịt được mỗi một ốc thôi em ạ đây cái đầu đựng đây ốc vít của nó đấy